Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ba Dũng triệt Nông Quốc Tuấn, Phạm Minh Chính đánh bồi, Nông Đức Mạnh ôm hận bất lực. Đó là vào năm 2011 trước đây, ông Nông Đức Mạnh đã rời chiếc ghế Tổng Bí Thư đầy quyền lực. Trước đó, tức là năm 2010, ông Nông Đức Mạnh đã kịp đưa cậu con trai của ông là Nông Quốc Tuấn vào được chiếc ghế Bí Thư tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra tay phế chuất Nông Quốc Tuấn khỏi chức Bí thư Bắc Giang như là một đòn đánh nguội đối thủ. Việc thuyên chuyển ông Lùng Quốc Tuấn được xem là sự kiện bất thường khi đó. Ông Lùng Đức Mạnh vừa rời chiếc ghế là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định điều động bổ nhiệm số 698 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký vào ngày 8 tháng 6 năm 2012. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh điều động bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân của dân tộc Ông Nông Quốc Tuấn hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Đây là hình ảnh vào năm 2012, ông Nguyễn Tấn Dũng đã hạ Nông Quốc Tuấn. Ông Tuấn đã từng được bổ nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vào tháng 1 năm 2008 trước khi được luân chuyển về địa phương, giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang vào tháng 4 năm 2009. Tới tháng 8 năm 2010, tại Đại hội đột xuất Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh ông Tuấn được bầu làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang và đảm nhiệm chức vụ này. Đến tháng 1 năm 2011, ông Tuấn được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ 11. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Lương Quốc Tuấn được giao trách nhiệm thi hành quyết định của Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tân Dũng. Đây được xem là một đòn thù mà ông Nguyễn Tân Dũng đánh dưới thắt lưng ông Lương Đức Mạnh dù rất đau nhưng ông Nông Đức Mạnh vẫn không thể làm gì được để cứu con. Nỗi hận này ông cựu Tổng Bí Thư chỉ biết ôm mà không biết phản kháng ra sao. Từ năm 2012 cho đến nay là 10 năm, Nông Quốc Tuấn vẫn bị đi ở vị trí cũ mà không hề có một bước chuyển biến nào. Đến năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực nhưng ông Nông Đức Mạnh cũng không thể đưa được cậu con trai trở lại vị trí bí thư tỉnh ủy như cũ. Điều này cho thấy bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng vẫn mạnh hơn bàn tay của ông Nông Đức Mạnh mặc dù ông Dũng đã không còn quyền lực như xưa. đây là hình ảnh con trai ông Nông Đức Mạnh, Nông Quốc Tuấn. Cũng trong 10 năm qua, con trai ông Nguyễn Tiến Dũng lại tiến thân rất nhanh. Từ vị trí hiệu phó trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là thứ trưởng Bộ Xây dựng, rồi bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và giờ là bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nguyễn Thành Nghị đã kinh qua tổng cộng 4 chức vụ, tuy nhiên trong 10 năm Nông Quốc Tuấn vẫn bị dìm một chỗ. Chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chỉ là một chức hữu danh vô thực. Nói tóm lại, Nông Quốc Tuấn đã bị Nguyễn Tân Dũng biến thành bù nhìn, và đến nay thì vẫn còn là bù nhìn, không khác gì mấy. Ai cũng biết Phạm Minh Chính vốn là nhiều, người có rất nhiều ân nghĩa với ông Nguyễn Tân Dũng. Không biết ông Chính có chịu tác động gì từ phía Nguyễn Tân Dũng hay không Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính giờ hay ra tay lại tiếp tục dồn ông Lương Quốc Tuấn để giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân tộc thì cũng làm cho nhiều người đặt câu hỏi. Đây là hình ảnh, vào năm 2012, Lương Quốc Tuấn đã bị Phạm Minh Chính sắp xếp. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, ông Phạm Minh Chính đã quyết quyết định bổ nhiệm lại ông Lương Quốc Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lương Quốc Tuấn cũng đang thực hiện nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy của cân cơ quan Ủy ban dân tộc Ông Nông Quốc Tuấn giúp Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ như tham mưu giúp Bộ trưởng, chủ nhiệm quy trình, thủ tục về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng trước khi trình Ban Cán sự Đảng xem xét quyết định, ký các văn bản trao đổi về công tác cán bộ với các bộ, ban ngành, địa phương sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, ủy ban hoặc của Bộ trưởng, chủ nhiệm. Đảng Cộng sản Việt Nam vốn là một tổ chức chính trị tựa như chính quyền phong kiến ngày trước. Với vị thế như Nông Quốc Tuấn thì không khác gì con vua. Tuy nhiên, bị những người ở phe đối nghịch di sát vãi và chơi sát ván không cho ngóc đầu lên được. Lại lần nữa, phe của Nguyễn Tân Dũng dường như đã không quên thủ xưa nên đã chăm sóc con của đối thủ rất kỹ. Đúng là quan trường hiểm ác khó lường. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Kim Tiến có võ ai dám đụng vào. Câu hỏi lớn nhất của xã hội hiện nay là cây lò của Nguyễn Phú Trọng là tại sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn bình chân như vậy, mặc dù hai thuộc cấp của bà đã phải bị hành hạ khổ cực ở trong tù. Bí mật về sức mạnh của bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ở đâu? Đó là câu hỏi được dư luận đang đặt ra. Tại sao ai cũng bị gục gã nhưng bà vẫn sừng sững đứng đó? Phải chăng bà là nhân vật không thể chiến bại? Hàng loạt câu hỏi đặt ra với việc bà vẫn không hề hấn gì trước pháp luật được nhiều chuyên gia đánh giá rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến quả thật là có võ. Vậy võ của bà Tiến cao đến đâu và liệu bà có bị sổ khám trong một tương lai gần nào đó hay không? Không phải đến bây giờ thì bà Tiến mới chứng tỏ mình là người có võ, mà ngay từ năm 2016 khi Đại hội Đảng lần thứ 12 bà đã rất ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Đấy là thế của người có võ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Đại án công ty Việt Nam Pharma buôn thuốc giả dẫn đến phiên tòa xét xử Trương Quốc Cường và đồng phạm có liên quan rất chặt chẽ với gia đình bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Chồng bà Nguyễn Thị Kim Tiến vốn là ông Hoàng Quốc Hòa sinh năm 1956, quê ở Quảng Trị. Ông Hòa có học vị tiến sĩ, làm giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ năm 2011 và nghỉ hưu vào năm 2016. Em trai ông Hòa, tức là em chồng bà Nguyễn Thị Kim Tiến, là Hoàng Quốc Dũng, là người đứng tên cổ phần trong công ty Việt Nam Pharma. Vai trò là phó tổng giám đốc, phụ trách mảng đối ngoại và quan hệ với các bệnh viện. Hoàng Quốc Dũng đã dùng hình ảnh và ảnh hưởng của chị dâu là bà Nguyễn Thị Kim Tiến để đi móc nối và ép các dịch bệnh viện phải mua thuốc cho công ty Việt Nam Pharma trúng thầu. Vì vậy, bệnh nhân từ trung ương đến địa phương, hầu hết các tỉnh thành đều phải mua và sử dụng thuốc giả của Việt Nam Pharma với doanh thu lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tháng 9 năm 2014, vụ án Việt Nam Pharma bị khởi tố thì đến tháng 11 năm 2014, Hoàng Quốc Dũng cũng xin nghỉ việc. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng trong chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc không hề trúng Ủy viên Trung ương Đảng. Không chỉ mỗi em chồng của Hoàng Quốc Dũng mà cả con trai của bà Kim Tiến là Hoàng Quốc Cường cũng liên quan đến vụ án này. Cường khi đó đang làm ở phòng kế hoạch Viện Pasteur cũng tham gia chân cố vấn cho công ty Việt Nam Pharma với mức lương là 33 triệu đồng mỗi tháng và được Hoàng Quốc Dũng ký nhận lương thay cho cháu trên chứng tử. Thế nhưng trong vụ án Việt Nam Pharma, cả hai chú cháu Hoàng Quốc Dũng, Hoàng Quốc Cường không hề hấn gì cả, ở ngoài vòng tố tụng. Về hạt giống đỏ Hoàng Quốc Cường sinh năm 1982, lúc đó Cường được mẹ là Đương Kim, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trang bị cho học hàm vị Phó Giáo sư Tiến sĩ và bổ nhiệm chức Phó Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 2019. Nhìn thân thế và gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tiến không cao mà cao phải chăng bà có cái mắt cháu của Hà Huy Tập. Danh tiếng này sẽ không đủ lớn để giúp bà Nguyễn Thị Kim Tiến đứng vững như thế. Vậy nguyên nhân là do đâu? Được biết bà Tiến với sự ủng hộ tối đa của Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó là Phó Thủ tướng Thường trực và Bộ trưởng Bộ Y tế tiền nhiệm của Nguyễn Quốc Triệu. Tại đại hội khóa 11 năm 2011, Nguyễn Thị Kim Tiến vào Trung ương Ủy viên thay cho Nguyễn Quốc Triệu, ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến năm 2016 thì ông Nguyễn Sinh Hùng về hưu nhưng bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn được nâng đỡ để tại vị. Có tin cho rằng chính ông Nguyễn Phú Trọng là người tín nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và vì thế bà thoát khỏi cửa ải, bị đầy ải vì rất ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn được làm Bộ trưởng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng được cho là đã nhẹ tay với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Với tội tồi đình như vậy nhưng bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ bị kỷ luật nhẹ xem như đây là sự ưu ái của ông Tổng dành cho bà Tiến. Không biết còn áp lực nào đủ để ép ông Nguyễn Phú Trọng đưa bà Tiến ra trước vành móng ngựa hay không. Chứ với sức mạnh trong mối quan hệ khủng như hiện nay, khó ai buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải hầu tòa như cấp phó của bà Trương Quốc Cường.